bột nếp nước cốt dừa nước lọc và đường cát thì ở đây là mình dùng à, bột gạo làm bánh bò nha thì mình dùng 500g đó thì cô chú có thể ra cửa hàng cô chú mua bột gạo à, làm bánh bò bột gạo à, hồng đào da heo đó cô chú đó ở đây là bột nếp nha thì cô chú có thể mua bột nếp rồi hoặc là cô chú mua bột nếp uh, sa đéc rồi nước cốt dừa thì uh, cô chú dùng uh, một trái dừa nha một trái dừa và cô chú dắt ra khoảng 150 à, ml nước cốt dừa nha và 250 g đường cát rồi giờ mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi mình làm món bánh tiễn này nha tiếp theo là mình chọn bột nha cô chú thì mình chọn à, bột gạo bột nếp mình chọn chung nha mình chọn chung lại với nhau rồi sau đó là mình à, cho nước cốt dừa vào mình trộn chung với bột gạo nè rồi cô chú cho nước chưa luôn nha thì ở đây là mình chuẩn bị một ly một cốc nước này á thì nó tương đương với khoảng à, từ 200 đến 250 à, ml nhưng mà mình cho vào á thì mình à, quậy lên coi bọt vừa thì mình cho thêm nha nếu mà thiếu lượng nước mình cho thêm bánh thiến này thì cũng rất là dễ làm nha cô chú mình quậy cho cái bọc gạo với bọc nếp này cho nó tan ra nha cô chú đó nó còn khô thì cô chú cho cho thêm nước nha ở công đoạn này thì cô chú à, nhồi cho cái bột nó thật là mịn ra nha và càng lâu thì càng tốt nha cô chú để cho nó đều rồi tiếp theo là mình cho đường cát vào trong bột nha cô chú thì à, mình cho 250g à, đường cát rồi mình à, trộn lên cho nó tan đường cát này ra nha mình à, nhồi thêm để cho nó tan cái đường cát này ra nè cô chú đó mình nhồi cho thật là mịn ra nha cô chú à, nhồi cho cái bột cho nó lỏng ra nha hồi nãy là mình cho đường cát vô thì nó lỏng ra nè và tiếp theo là mình à, còn à, hơi đặc thì cô chú cho thêm một ít nước nữa nha cô chú cái cách bò làm bánh à, tay yến này thì cũng rất là đơn giản nhưng mà có ờ, nhiều ờ, cô chú anh chị ờ, chưa làm được thì coi video này để làm được món bánh tiến này nha nguyên liệu thì cũng rất là dễ mua luôn đó dừa bọt rồi nha cô chú mình đổ xuống cho cô chú thấy nè đó dừa lỏng thôi nha rồi bây giờ mình ủ bọt là khoảng 30 phút nha cô chú rồi sau đó mình đem bánh đem bọt này mình chiên lên nha rồi như vậy là bột của mình để thời gian có khoảng 30 à, phút thì à, bắt đầu mình à, chiên bánh nha rồi tiếp theo là mình chiên bánh nha cô chú thì ở đây là mình chuẩn bị dầu ăn nè mình cho vô chảo rồi mình đun lên cho nó thật là nóng nha mình cho thêm một ít dầu ăn nữa đó mình để cho cái chảo cho thật là nóng nha cô chú và mình dùng một cái ly đó cái ly này á, là mình à, để mình lựa bọt nha thử à, cho chảo cho nó nóng chưa chảo sôi ha cô chú ha và tiếp theo là mình à, múc bọt nha thì mình múc một ít bọt vừa lưng thôi nha cô chú cái ly này thì à, ly uống nước trà nè mình muốn hơn nửa ly một chút rồi mình cho vô chảo để mình chiên bánh nha đó thì à, bánh này là mình à, cho vô thì nó nở ra nè nó phì lên nè cái bột mà nó chảy nó nó lên nó phì lên đó cô chú là mình đổ nó hơi bị nhiều á nó nó nó nó trào lên phía giữa mình à, trở cái tay lên cho nó tròn nha cô chú mình lấy đũa mình sửa cái à, cái tay lại đó mình sửa cho nó tròn tròn lại nha để cho nó vàng rồi mình trở lại nha cô chú vừa sửa mà mình vừa xay xay cái à, cái bánh nè đó mình để cho cái bột cho nó vàng rồi mình trở lại nó gần vàng rồi ha mình đợi chút xíu nữa bánh tây yến này thì cũng có rất là nhiều rễ tre nha cô chú nó giống như bánh bò vậy nhưng mà bánh này thì mình làm chiên đó mình trở lại thì cái bọt nó dư nè cái bọt này nó dư hồi nãy là nó trào ra nè cô chú cô chú sữa cô chú lấy cái bọt này dư này ra nè đó thì nó thành cái tay nha đó mình thường thường á, là mình à, chiên mấy cái đầu thì nó không được đẹp nha những cái sau thì nó đẹp hơn rồi mình tiếp tục mình chiên à, những cái sau nha cô chú rồi mình lượn một ít bột mình à, cho vô chảo để mình chiên nha cô chú giống như cái ban đầu vậy đó bột nó nổi lên nè mình để vừa lửa thôi nha mình đợi cho vàng rồi mình à, trở lại nha cô chú mình à, chiên mấy cái sau thì cái bánh nó đẹp hơn nha cô chú đó mấy cái bánh sau thì nó cái tay nó tròn nó đẹp hơn để chút xíu nữa mình lấy cái bánh này ra xong rồi mình chiên lại cái khác cho cô chú à, xem nha đó cái tay nó lên tròn nó mới đẹp đó rồi nó vàng thì mình lấy ra luôn nha rồi mình đổ cái khác nha cô chú rồi mình chuẩn bị à, để mình đổ cái khác ra thì mình lượn bọt lưng thôi nha mình cho vô à, cái chảo nè nó nở nó, nó phì lên nha sửa sửa cái chảo lại nha cô chú tại vì cái chảo cái lò mình để nó nghiêng thì à, cái bọt nó sẽ nghiêng mình sửa cái chảo lại nè để cho nó phì đều nha rồi thì đây là cái à, rổ bánh mà mình mới vừa chiên ra nha cô chú thì cô chú thấy à, à bánh tây yến này á, à, nó có à, rễ tre luôn nha thì à, rễ tre giống như bánh bò vậy đó để mình à, lấy ra cho cô chú coi nha mà trước khi lấy ra thì cô chú hãy nhìn cái bánh nè mình chiên bánh ở cái tay cho nó có cái tay chút xíu nha cô chú nó mới đẹp đó như, như những cái này nè nó có cái tay thì nó mới đẹp nha đó cái này nó cũng đẹp nữa nè để mình xé ra cho cô chú thấy nha nó có cái gã tre đó bánh à, tay yến này thì à, cũng rất là dễ làm nha nếu mà cô chú à, anh chị có bột thì làm được và như vậy là video mình chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn cách làm bánh tay yến đến đây là hết nha quý cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký kênh và nhấp vô nút chuông để nhận được video mới nha và bây giờ mình xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo